Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi phong thủy tháng 9 năm 2021. Tháng 9 dương lịch bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 năm 2021 âm lịch, tức ngày nhâm tý, tháng bính thân, năm tân sửu đến 24 tháng 8 năm 2021 âm lịch tức ngày tân tỵ, tháng đinh dậu, năm tân sửu. 1. Tử vi tuổi tý Người tuổi tý đón tháng mới dự báo gặp nhiều khó khăn, không được chủ quan khi đối mặt với bất cứ vấn đề gì. Nguyệt lệnh lâm tuyệt dự báo công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi, bản mệnh cảm thấy mơ hồ về con đường mình đang đi và lựa chọn. Tiền bạc có thể được cải thiện nhưng vì tin người nên dễ mất tiền. Nhất là ai đang ham vui, thích kết giao nhiều bạn mà lại không biết ai là người xấu, kẻ tốt thì lúc này rất dễ bị lợi dụng. Đối mặt với âm sát nên người tuổi Tý dễ gặp tiểu nhân, lại do tính cách chủ quan, nghĩ rằng không ai hơn mình nên lúc này nhận ra ai đó đang âm thầm hại mình bạn dễ trở nên phiền não, quay sang suy nghĩ tiêu cực, cho rằng không ai đáng tin cả. 2. Tử vi tuổi Sửu Tử vi tháng 9 dương lịch năm 2021 hứa hẹn nhiều điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Sửu khiến tâm trạng bạn liên tục lên xuống. Nhưng nhìn chung không có gì đáng phải lo lắng khi mà cuối tháng bạn có thể thở phào nhẹ nhõm khi việc khó nhất bạn cũng đã có thể vượt qua. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn say mê công việc như là cách để thể hiện bản thân, nhưng không phải khi nào kết quả cũng được như ý, tinh thần của tuổi Sửu do đó phải thật vững vàng bạn nhé. Việc của bạn đó là hãy cứ chăm chỉ, có thể thành công tới muộn nhưng đừng vì thế mà nản lòng, thoái chí. Tháng này không có lợi cho sức khỏe của bản mệnh do đó nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình. Khi nào ốm mệt thì nên nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức vì lúc này chất lượng công việc cũng sẽ bị giảm sút đáng kể đấy. Thời gian này bản mệnh rất cần tập trung cho công việc và một số vấn đề khác nên thường xuyên lơ là chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nhưng may mắn là bạn đời và người thân xung quanh hiểu và thông cảm cho bạn. Thậm chí họ còn nhiệt tình hỗ trợ bạn khi cần, không nề hà bỏ công sức ra hỗ trợ bạn trong những tình huống khó khăn. 3. Tử vi tuổi dần Theo tử vi hàng tháng 12 con giáp cho thấy càng khó khăn thì tuổi dần càng thể hiện được sự độc lập, tự tin của mình, trong công việc, dường như không có điều gì có thể khiến bạn chùn bước. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bản mệnh thời gian này rất đa sầu, đa cảm, buồn phiền, có nhiều lo lắng trong lòng nhưng không biết tâm sự cùng ai. Tai hại nhất là con giáp tuổi dần cứ tỏ ra mình ổn, ai hỏi thăm cũng cố che giấu, việc này kéo dài khiến không ai biết sự việc cụ thể để có thể hỗ trợ bạn cả. Thiên ấn mang lại nhiều tin tích cực cho công việc lẫn đời sống của con giáp tuổi dần trong thời gian này thế nhưng bạn cũng nên lưu tâm đến tình trạng sức khỏe. Việc ốm đau bệnh tật có thể làm gián đoạn cuộc sống của bạn trong tháng 9 này. Giải thần ghé thăm khuyên bản mệnh chăm chỉ làm từ thiện trong thời gian này, khi mà rất nhiều người đang rất cần tới sự hỗ trợ của bạn. Khi bạn luôn có ý thức giúp đỡ cứu vớt người, sẽ vô tình giúp giải ách, trừ hung, không lo vận hạn về sau nữa. 4. Tử vi tuổi mão Vấn đề cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc sống, công việc cho tới mối quan hệ của con giáp tuổi mão. Bạn nên thích nghi và điều chỉnh sớm thì mới tránh được những rắc rối vì hầu hết chúng là do chính bạn gây ra mà thôi. Nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy thời gian này bản mệnh có phần bảo thủ, không chịu lắng nghe, nếu ai chỉ ra điểm chưa tốt, cần thay đổi là con giáp tuổi mão bắt đầu hờn giận. Việc này ảnh hưởng khiến cho mọi người không dám tiếp cận bạn nữa đấy. Hơn nữa, sức khỏe của bản mệnh cũng khá đáng ngại, không được lơ là việc chăm sóc bản thân, Hãy lắng nghe cơ thể mình để có cách điều chỉnh cho phù hợp, đừng cho rằng mình vẫn khỏe mà ăn uống thiếu kiểm soát, ngủ không đủ giấc. Hữu bật ghé thăm rất đúng lúc sẽ giúp bản mệnh chống đỡ lại các hung tinh mang đến điểm xui xẻo. Gặp vấn đề không hay cũng có khía cạnh tốt nếu bạn suy nghĩ lạc quan thì không có gì phải lo lắng cả. 5. Tử vi tuổi thìn Tháng 9 này nếu con giáp tuổi thìn thường xuyên làm việc thiếu kế hoạch thì bạn sẽ rơi vào tình trạng hoang mang, không biết làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian quý giá của bản thân. Chính vì vậy, bạn thường lên kế hoạch cho tất cả mọi việc, từ việc ngày mai ăn gì cho đến việc đứa con tương lai của bạn sẽ học trường nào. Trong tháng này, lục hợp xuất hiện đang hỗ trợ cho việc hợp tác, nhờ tìm được đối tác phù hợp, hậu thuẫn cho việc làm ăn hiện tại mà mọi thứ khấm khá hơn. Người tuổi thìn hãy vận dụng cơ hội vào mối quan hệ đang có để đạt mục tiêu của mình đã đề ra nhé. Thế nhưng điểm yếu của bản mệnh trong thời gian này đó là thiếu quyết đoán, dễ thay đổi, mỗi lần như thế lại khiến bản thân và nhóm làm việc của mình thiệt hại kha khá. Nếu bạn là người đứng đầu hãy lắng nghe ý kiến của mọi người trước khi quyết định, và một khi tin thì làm theo. Nguyệt lệnh lâm suy khiến tâm trí của tuổi thìn bị rối bời, thường có sự thay đổi vào phút cuối làm cho đường số lạc hướng, hay mất hướng đi. Nếu cần hỏi thêm ai đó để có thể ra quyết định thì bản mệnh nên ưu tiên tìm người có kinh nghiệm, nhất là những người đã từng có trải nghiệm tương tự như bạn trước đây lại càng tốt. Thương quan xuất hiện trong tháng này dự báo thường xuyên có rắc rối bất ngờ ập tới, do đó, bản mệnh luôn phải trong tâm thế đề phòng. Để xử lý công việc hoặc sự cố trong tháng này có thể bạn phải tốn chút tiền đấy, may mắn là không quá nhiều, trong khả năng mà bạn có thể xoay sở được. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Phải nói rằng, tháng 9 năm 2021 này, cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ tháng này rất năng động bất chấp hoàn cảnh có thế nào đi nữa, Bản mệnh rất chủ động trong việc làm mới cuộc sống của mình. Tình hình tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt khi bạn rất chịu khó tìm kiếm các cơ hội để đầu tư, kinh doanh giúp tiền đẻ ra tiền. Thế nhưng đừng vì chút khó khăn lúc khởi động mà vội bỏ cuộc nhé con giáp tuổi tỵ, cơ hội vẫn còn dù là trong điều kiện khó khăn. Kiếp tài quấy phá khiến bản mệnh phải lao tâm khổ tứ không ít, có thể vì tính quá tin hoặc thích làm hài lòng mọi người mà thôi. Bạn không đủ nhạy cảm và tinh tế để đánh giá vấn đề chỉ vì quá tập trung vào một số điểm không thực sự quan trọng. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của bạn hanh thông, thuận lợi. Nhất là người độc thân, hứa hẹn sẽ có những câu chuyện thú vị cùng người khác giới cho dù đó, chỉ là vài ba lời tán tỉnh cho vui cũng đủ khiến tâm trạng của bạn trở nên tốt hơn. 7. Tử vi tuổi ngọ Tử vi tháng 9 năm 2021 của 12 con giáp, Tháng này có thể thấy con giáp tuổi ngọ suy tư nhiều hơn và bạn rất cần có người để giải tỏa những câu hỏi đang vẩn vơ trong đầu. Họ sẽ chỉ cho bạn thấy rằng bạn đang nghĩ quá nhiều mà thôi, chứ bạn là người có năng lực, hãy tự tin vào chính mình bạn nhé. Tứ hành xung dự báo có tiểu nhân quấy phá hoặc tình cảm có chút chắc trở ảnh hưởng tới tâm lý khiến bạn suy nghĩ nhiều, hay phải lo lắng, chịu nhiều áp lực, căng thẳng trong cuộc sống, bạn cần lựa chọn ngôn từ cẩn thận vì người khác có thể hiểu nhầm dụng ý của bạn mà sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa, bạn cũng trở nên nhạy cảm và dễ mất bình tĩnh trước lời nói từ người khác. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy bạn phải rất mạnh mẽ, tự chủ để xử lý các vấn đề xuất hiện trong tháng này. Không ai có thể hỗ trợ bạn cả, do đó bạn phải lao tâm nhưng đừng lo lắng, mọi thứ đều trong khả năng của bạn cả thôi. Tháng này cực có lợi cho những ai cần mẫn trong công việc làm ăn, bạn không ngại khó, ngại khổ suốt thời gian dài và lúc này là lúc để gặt hái thành công về mình. 8. Tử vi tuổi mùi Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo tháng 9 này con giáp tuổi mùi đừng sợ với những thay đổi, có thể thấy đó là việc cần thiết đối với bản mệnh lúc này. Mới đầu bạn có cảm giác khó khăn, chán nản, nhưng khi có chút thành quả bạn sẽ tìm ra được động lực cho mình để thích nghi. Nguyệt lệnh lâm quan đới cho thấy vốn bản mệnh là người thông minh, nhanh nhạy, biết làm ăn tính toán việc nhỏ, việc lớn trong nhà. Bạn hãy duy trì thái độ tốt như thế vì kiên nhẫn tích tiểu thành đại mới là cách hay vì không mấy ai đủ may mắn để giàu sau một đêm cả. Điểm yếu của bạn đó là sống quá tình cảm, nên dễ bị u mê dẫn dụ khi vướng mắc vào chuyện tình cảm. Đó là lý do những lý tưởng của bạn sớm bị sụp đổ, không đạt được mong muốn. Nếu đừng xa đà quá vào chuyện này thì mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa. Thực thần xuất hiện dự báo bản mệnh có cơ hội gặp được một đối tác vô cùng tiềm năng, nhưng bạn phải cố gắng cởi mở để trò chuyện thân mật với họ trước thì người kia mới hứng thú với những dự án của bạn. 9. Tử vi tuổi thân Mộc dục tác động nên công việc lúc này có chút bấp bênh, bạn vẫn muốn có những thay đổi cần thiết để sự nghiệp được vượng phát hơn. Dự báo sẽ có nhiều khó khăn nhưng đừng nản chí, hãy tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Tam hội hỗ trợ cho việc hợp tác, làm ăn thành công trong tháng 8 năm 2021 âm lịch này. Nếu bạn muốn thay đổi đối tác làm ăn thì có thể lúc này rất thích hợp, bạn có thể có được những nhân duyên tốt đẹp hỗ trợ cho mình trong tương lai. Thiên diêu chủ về đào hoa cực kỳ tốt cho người độc thân đang bắt đầu mở lòng để trao cơ hội cho người khác giới. Thế nhưng đừng vì sợ cô đơn mà trở nên vô vập quá bạn nhé. Trong khi đó, người đã có gia đình nên cẩn thận kẻo có sự xuất hiện của người thứ ba. Chính tài xuất hiện trong tháng này dự báo có nhiều tín hiệu tốt về khía cạnh tiền bạc. Không ít người gom góp được số tiền lớn để đầu tư vào bất động sản hoặc chứng khoán. 10. Tử vi tuổi dậu Tháng Mới có thể thấy con giáp tuổi dậu đang tự tạo ra may mắn cho mình khi bạn vô tư giúp người, và được họ vui vẻ hỗ trợ lại. Lúc này cũng có rất nhiều điều kiện cho bạn cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, thử nghiệm, từ đó chọn lựa điều tốt nhất dành cho mình. Tự hình khiến người tuổi dậu hay lo lắng, thậm chí là suy nghĩ một cách thái quá mọi việc lên, khuôn mặt lại thường xuyên cau có, nhiều người cẩn thận đến nỗi thường lên kế hoạch cho tất cả mọi việc, chỉ là bạn lo xa quá mà thôi. Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh cho thấy bản mệnh là người rất vui vẻ, hòa đồng và thích giúp đỡ mọi người. Dù làm việc gì bạn cũng cố gắng làm bằng cái tâm của mình, suy nghĩ thấu đáo và làm việc chỉn chu. Nhờ đó mà hiệu quả công việc tăng lên đáng kể, ngoài ra bạn cũng được đồng nghiệp quý mến. Về phương diện sức khỏe có thể thấy vì ham mê làm việc quá mà bạn có xu hướng bỏ bê bản thân. Thái tuế hung tinh, gây điểm báo tai nạn bất ngờ. Do đó, bạn cũng cần cẩn thận trong công việc, khi xuất hành xa phải ưu tiên đảm bảo an toàn. 11. Tử vi tuổi Tuất Dự báo nhiều khó khăn cản đường con giáp tuổi Tuất, điều mà bạn có được đó là tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề nảy sinh. Hầu hết chúng là do hoàn cảnh khách quan, bản mệnh rất cần bản lĩnh hơn trong thời gian này đấy nhé. Tương hại khiến cho mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp không được tốt, dù sao thì để cải thiện thì không thể trong một sớm một chiều đâu, do đó bạn cũng cần phải kiên nhẫn trong cả việc xây dựng mối quan hệ. Công việc đội nhóm có thể không được suôn sẻ khi một người bạn rất quý mến dần lộ rõ bản chất thật của họ. Dù bạn có cố gắng tự bao biện cho đối phương, bạn vẫn không thể vứt bỏ những cảm giác khó chịu đang dần nảy sinh trong lòng. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy may mắn là bản mệnh sinh ra đã kiên cường, có thể thấy, bạn chịu được khó khăn, vất vả, luôn nỗ lực hết mình nên bao trở ngại cũng không làm bạn cảm thấy sợ hãi hay kiếm cớ mà thoái lui. 12. Tử vi tuổi hợi Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy người tuổi hợi vì cố tỏ ra hòa nhã, vui vẻ với mọi người càng dễ thiệt thân vì bạn có xu hướng dễ tin người, nhẹ dạ, dễ bị lợi dụng. Thậm chí, bạn còn khiến một số người không hài lòng vì tính tình không dứt khoát, rõ ràng của mình nữa đấy. Thiên cầu hung tinh có thể sẽ gây ra tổn thất lớn cho những gì bạn đang cố gắng xây dựng. Do đó, trước khi muốn bắt tay vào làm việc gì, bạn nên suy nghĩ thật kỹ và tránh xa những phán đoán theo cảm tính. Tà phụ hỗ trợ cho những khó khăn của bạn sớm qua khỏi, vì thế bạn đừng ngại nhờ mọi người hỗ trợ cho mình khi cần nhé, rồi mọi trở ngại sẽ qua thôi. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho tình cảm của bản mệnh trong thời gian này, bạn đỡ cảm thấy khó khăn hơn trong việc tiếp cận hay tìm hiểu ai đó,